thiệt wow. Ôi, sướng Mến chào quý cô chú anh chị Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của à, TBL Thì à, trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những à, ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn bỏ hoang Thì TBL lại tiếp tục phát hiện ra một cái biệt thự bỏ hoang Chắc cũng xưa rồi mọi người nhưng mà lại bỏ hoang ở đây không hiểu lý do vì sao chủ nhân lại bỏ hoang ở ngoài đây thì những cái à, bí ẩn ở bên trong căn biệt thự bỏ hoang này sẽ à, được TBL và mọi người giải mã nha khám phá thử xem nó có những cái à, kiến trúc hay là có những cái à, chuyện gì quái lạ trong đây à, ờ, tôi bây giờ thấy có một người à, chạy xe máy vô giữa cái rừng đây không biết là họ làm gì trong đây nữa thì à, tranh thủ à, khám phá nha mọi người thì bây giờ sẽ à, quay camera ra mặt sau lại để mọi người tiện theo dõi đây là một cái cây cổ thụ nè cây này dạng giống như cây đa mọi người mà không biết phải cây đa không biết nè mọi người đó rất là bự luôn còn đây là căn biệt thự của chúng ta Thế mọi người Bây giờ cả nhà cùng với TP vô khám phá căn biệt thự này nha Thì những căn biệt thự xưa xưa á, Nhiều khi nó cũng có những cái kiến trúc giống nhau giống như nhà bây giờ vậy mọi người Dạng giống như nhà máy Thái bây giờ cũng vậy Nó có những cái kiến trúc ừ, hao hao giống nhau một số căn thì khác hoàn toàn nhưng một số căn thì nó có kiến trúc giống nhau theo TB ông nghĩ là đây là cái sảnh để cho xe à, chạy vào nè mọi người xe mà rước à, đón khách chạy vào trong đây để à, khách ra là không cần phải ra ngồi nhiều khi mưa gió rồi thì bước chân vào đây tĩnh lặng một xíu TBL cảm giác lạnh người và nghe những cái tiếng dế gáy á mọi người không biết mọi người có bị sao rồi cái mic bị sao rồi thôi tiếp tục cuộc hành trình mọi người nãy giờ mới vô đây có chút xíu mà cái camera nó không hoạt động á mọi người rồi có tiếng động mọi người chắc là người ta khai thác à, gỗ mọi người người ta khai thác gỗ ở đây nè cây này rất là lớn, lớn luôn bự bự cây nào cái nấy ế ế luôn chắc là tiếng khai thác gỗ. thôi mọi người đây nè cũng ờ, có nhang nè mọi người là một cái sự tâm linh luôn á ở đây mình thấy những cái người khai thác gỗ mọi người, phía bên kia không biết là họ có thấy mình hay không mình để xe ở ngồi xa lắm bây giờ mình sẽ à, tranh thủ đi một vòng ở đây để xem thử có cái à, điều gì ở trong đây không nha mọi người đây những cái à, vật dụng để cúng kính mọi người bỏ đây và phía sau đây cầu thang thì chủ nhân có làm một cái miếng dách hay miếng gì để đồ ở sao DB sẽ cố gắng review thật là mau khám phá thật là mau để ra ngồi xe chứ người ta thấy mình rồi người ta thấy mình để xe trong đây mình đi vô trong đây thì sâu trong đây không biết là xe cộ để vào đó như thế nào cho nên là mọi người hãy à, cùng đồng hành với TV một chút xíu nữa nha đây là cái à, phòng có thể nói là phòng vệ sinh đây phòng vệ sinh ở nhà bếp vậy cũng lạ quá kiến trúc lạ quá nhưng mà có một cái điều hết sức là hiện đại luôn mọi người người ta không có dùng cái à, cột hay cái gì cái chỗ này hết nè ha à, thì đi qua đây cho mọi người xem nè kiểu này nó rất là tiện cho vệ sinh kiến trúc này rất là tiện cho vệ sinh để đồ để chén mình lau dọn rồi quét á, phần dưới á vừa ít không gian mà vừa lại à, rất là tiện luôn nha sau này ai có làm nhà thì cái chỗ à, nước rửa chén này nè hoặc là đầu bếp á chỗ bếp á bếp nút á mình làm theo kiểu âm tường giống vậy luôn không có cần làm chân làm gì hết đó nè mọi người ha rất là tiện luôn nha đây là cái à, mẹo á hồi xưa mà người ta đã nghĩ ra cái đó ta làm rồi thì cho những cái khách sạn cao cấp hoặc là biệt thự cao cấp rồi nha mọi người đây là cái nhà vệ sinh phải nói nhà vệ sinh khổng lồ luôn mọi người nhà vệ sinh vô đây mà nói tiên là quen quen thiên luôn á khổng lồ luôn có cái đồ thông gió nữa ok thì mình sẽ đi nhanh ở phía này à, đây mọi người đây là có cái dấu vết của những cái trái bột kết người ta đốt trong này này chắc có lẽ trong này cũng mang một cái ờ, hơi hướng tâm linh nào đó cho nên người ta mới xong bột kết trong đây đặc biệt tâm linh nhiều nhất mùi gì ta cái này mùi gì ta không hiểu luôn wow, hôm lạ lắm lạ nha cái bia cát bị đất này làm một cái điều gì đó cái nền vô mọi người cái nền vô nếu vô thì mình sẽ gọi cửa ba cái nha đặc biệt là ở đây lên lầu không được nha ở đây người ta đã rào những cái à, cửa kéo lại rồi nè thấy mọi người Đó. thôi nếu mà lên không được thì thôi mình tôn trọng à, cái à, nơi này mình tôn trọng cái cảnh vật nơi này và những cái gì tồn tại ở đây căn biệt thự này bỏ hoang là một cái điều bí ẩn rồi tiền tỷ bỏ ra để xây dựng mà lại bỏ hoang đây là cái cái hố nhà vệ sinh hay sao bước tầm bậy tầm ba lọt xuống hố không ai cứu nữa à, thì à, tóm lại mình sẽ à, kết thúc video tại đây nha cả nhà phát hiện Mọi người wow. Bộ xương à. ừ. Thui quá oh. Giây phút cuối cùng mình chào mọi người thì phát hiện một bộ xương Có thể đây là một xương con con gà con vịt gì đó bị hay là cái con con gì ta hay là con chim gì đó ở đây đâu thấy gà đâu chắc là con chim bị bị rắn hay bị gì săn á hay là nó bị gì á tuy nhiên cũng không biết nữa đến giây phút cuối cùng phát hiện bộ xương giây phút cuối cùng TBL phát hiện bộ xương mọi người thì có thể là bộ xương này do con rắn á, nó săn mồi rồi à, con chim này trúng độc cho nên là đã chết tại đây hoặc là con chim này nó già quá rồi nó không thể sống nữa cho nên là mình thấy còn bộ xương và còn nguyên quyện lông lá luôn nha nếu mà có một con nào săn mồi ăn thịt thì lông lá nó sẽ không còn nữa nó sẽ nát hết mọi người xem lại lần nữa nè còn nguyên nha còn nguyên lông lá cánh nữa còn nguyên nó luôn có thể bị trúng độc người ta nói rừng thiên nước độc mà đúng cả nhà thì à, bây giờ TBL cũng à, cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến giây phút này TBL mến chúc cả nhà một ngày thật là bình an bên à, gia đình và bạn bè của mình nha chào tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha